sát bên ngoài của bếp đây thì ở bên dưới bếp á, nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống khi cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta biết được thiết kế có lò nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể vệ sinh cũng như là chùi rửa các bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để mà đốt lửa than đây nó rất là tiện lợi thì cái tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở đây cùng lúc là cả ba bếp đây tôi sẽ mở là hai bếp nấu đây, một bếp nướng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 nó gặp con không có à? ờ, ờ, thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi các bạn mua ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm đây một bộ pin sạc bao gồm một pin sạc như thế này đi kèm là một cái ờ, lò xo và một ổ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét thì cái tuổi thọ của viên pin này á, nó sẽ vào khoảng từ 3 đến 4 năm mỗi khi các bạn sạc đầy các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 tháng đây biết bên trái là tự động khóa ga có tính năng nước cạn nồi thì cái thời gian sạc của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng các bạn sẽ có thể để sạc qua đêm hoặc là các bạn vừa sạc vừa sử dụng được được không có sao cả thì để mà có thể nhận biết á, khi nào pin chúng ta đầy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 đây khi các bạn nghe tiếng nhiệt đánh lửa nó chậm và nhỏ thì lúc đó cũng, cũng có nghĩa là pin đã nó cũng đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở cái pin sạc này nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương đây bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể nhận biết khi mà mua bếp về nhà thì ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi các bạn lắp đi vào bên trong á, các bạn lưu ý á, là các bạn sẽ hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm này vào bên trong đây thì viên pin nó sẽ làm theo hướng như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin đó thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra cái trường hợp hư hỏng pin chúng ta nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì chúng ta chỉ sử dụng một viên pin thôi nó sẽ không đủ độ dài học pin đây nên các bạn phải mua một cái lò xo này thì các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này đây vào phía trên đầu cực dương là dấu cộng của viên pin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 đâu các bạn có thể chống lại không đi lấy ra ngoài thì lại dạ đây đồ chờ đấy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 gai bánh giò bánh trưng bánh giò thì các bạn nhớ lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này thì chúng ta có để học pin này trống các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á, mà vẫn với pin bên trong học pin đây khi mà hết thời gian trên ổ cắm thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy nhớ lưu ý điều này khi mà sử dụng ổ cắm hẹn giờ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 là tiết kiệm lượng ga ờ, cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra cháy nổ rất là an toàn thì khi các bạn sử dụng mâm mà bị với nướng các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm chúng ta nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn